Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với phần điểm tin của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta có một buổi phân tích và bình luận trong cái ngày 20 à, tháng 10 năm 2021 và tôi Nguyễn Thành Tài sẽ được đồng hành cùng với toàn thể quý vị trong buổi phân tích và bình luận với cái chủ đề là uh, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn bịt miệng tiếng nói cuối cùng của uh, đất nước Trung Quốc. Hiện tại bây giờ mình xin phép đưa ra một số ý kiến cá nhân cũng như là một chút xíu chia sẻ về cái quan điểm của mình uh, đối với cái chủ đề sắp trình bày ở đây thì ờ, theo một cái nhà nghiên cứu chính trị uh, người Mỹ tên là George thì ông ta có nghiên cứu rằng uh, ờ, và thời gian gần đây vào cái ngày 14 tháng 10 vừa qua uh, ở Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt một cái một số cái biện pháp cũng như là à, áp chế những cái hãng thông tấn xã những tờ báo lớn như là tờ Nhân dân Nhật báo tờ báo Hoa Nam và tờ báo nổi tiếng là tờ Tài Tân mà các bà một cái người phụ nữ rất là quyền lực ở ở Trung Quốc này nắm giữ cái quyền quyết định trong tờ báo này và có mối quan hệ với ông Vương Kỳ Sơn thì à, Tập Cận Bình cũng như những cái người mà trong bộ chính trị của ông ta đang tung ra những cái luật những cái áp đặt mà khiến cho những cái tờ báo ở tư nhân của Trung Quốc dường như là khó bề có thể sống sót nếu mà họ chống lại uh, bộ chính trị của Trung Quốc có nghĩa là họ đang đối mặt với việc đương đầu đó với đảng cộng sản nghĩa là họ phải đánh đổi cái mạng sống của mình đồng thời một việc thứ hai vào ngày 14 tháng 10 vừa qua thì à, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã muốn siết chặt những cái luồng thông tin mà nó có cái ý ảnh hưởng đến cái sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những cái tờ báo lớn ở nước ngoài hoặc là lớn quốc tế đang đặt tại Trung Quốc hoặc là Hồng Kông Hồng Kông nhằm mục đích là trao đổi thông tin những cái số liệu những cái dữ liệu để mà họ có thể đưa ra những cái bản tin liên quan tới kinh tế của Trung Quốc mà dường như Tập Cận Bình cũng giống như là những người trong cái bộ chính trị của ông ta không muốn điều này và ông ta ra sức kiểm soát thậm chí là có những cái hành động là bịt miệng hoặc là giết chết những cái phóng viên tự do những cái phóng viên mà nói lên cái tiếng nói của họ hoặc là đưa những cái thông tin mà không có lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc hiện tại bây giờ thì họ phải chấp nhận một điều họ đối mặt với nguy hiểm thì thời gian gần đây mới đây thôi uh, những cái tờ báo lớn như là tờ Nhật báo nè, tờ ờ, thời báo Hoàn Cầu, tờ Nhân dân Nhật báo, tờ báo Tài Tân và một số tờ báo lớn khác nữa đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới đây sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy trong cái thời gian này và tại vì tập ông Tập Cận Bình trong thời gian này là muốn thị uy cái quyền lực của mình. Ông ta muốn quản lý kiểm soát tất cả mọi thứ từ báo chí thông tin những cái điều mà nó ảnh hưởng tới Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông ta thẳng sàng đối đầu cũng giống như là sẵn sàng triệt hạ những cái đối thủ mà có cái ý định là muốn lật đổ chính trị bằng quân sự hoặc là những luồng thông tin những cái thế lực bên ngoài làm ảnh hưởng tới đảng cộng sản trung quốc và ông ta muốn làm điều đó ông ta muốn kiểm soát tất cả để mà thể hiện cái sức mạnh của mình trong uh, bộ chính trị của đảng cộng sản trung quốc thời gian gần đây và ngay sau đây chúng ta sẽ đi về phần phân tích ờ, và bình luận nội dung chi tiết của chủ đề ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị hãy đón xem